Thank you. alo à vâng à, xin chào tất cả quý vị và các bạn xin chào tất cả mọi người chào mừng tất cả anh em bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập từ lô 6886 lộc phát văn lộc của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé buổi tối thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020 thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video của kênh có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì uh, trước màn nhỏ của anh em và các bạn đặc biệt năm số là về có dạng 97298 cả hai độc chủ đề 98 chạm của nó là chạm 9 và chạm 8 thuộc tầng 7 các bạn nhé còn về phần lô tô ngày hôm nay đặc biệt đầu 567 nổ tương đối là nhiều các bạn nhé ngoài ra đầu 8 và đầu 1 đầu 2 thì nổ 10 đồng một con còn là kết bằng của ngày hôm nay thì có 88 55 33 lô kết bằng ngày hôm nay thì có 3 con lô kết bằng các bạn nhé đấy ok chưa còn về phần à, lô uh, hai nháy thì ờ, có con 62 hai nháy cho chúng ta 72 hai nháy và con 03 hai nháy cho chúng ta các bạn nhá đấy ok chưa còn ờ, về phần ờ, xong thủ lô của ngày hôm nay thì như anh em cũng đã thấy có duy nhất cặp 06 và 60 đó là lô xong thủ ngày hôm nay rồi thì vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả hội đồng cửa số đã cho ra cách đây 45 phút các bạn nhá còn trên kênh dù được ăn được thắng được thua kênh luôn luôn đồng hành luôn luôn cho anh em xem kết quả chúng tôi hôm qua chốt cho anh em chơi trong ngày hôm nay các bạn nhé ở trên kênh đánh sập kiểu lô 68 top 6 của mình các bạn nhé Đấy thì mình chốt cho anh em ở đây thì độc thủ 15 sau tủ 2992 thì anh em xem kết quả. Độc thủ 15 thì rất tiếc nó về cho chúng ta con 51 này, chúng tôi khá là buồn à, ờ, xong tủ 2992 thì chúng ta ăn con 29 nó nằm ngay ở giải nhì chấm 2 xin lỗi em giải nhì chấm 1 đã đưa anh em vào bến bờ hạnh phúc đến với tình tình yêu thương ở trên video các bạn nhé trên video thì chúng ta ăn con 29 còn à, trong Zalo cầu kín của mình thì à, chúng ta ngày hôm nay đã thắng lợi con 52 đó là trong Zalo cầu kín của mình các bạn nhé 0385545656 thì chúng ta ăn được con 52 thì chúng tôi đã nói anh em rất chi là nhiều rồi đấy thì anh em xem thì đừng quên lại cho kênh một nút like cho kênh một nút like một đăng ký kênh các bạn nhé và chúng tôi xin được cảm ơn uh, ờ, 3.232 lượt xem và 34 lượt like của anh em Mong rằng anh em xem thì like thật nhiều và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé Để kênh có tương tác, để kênh có động lực làm video chốt số Cho anh em chơi tham khảo mỗi ngày Và đừng quên hãy gọi qua kênh của mình, kênh đánh sập chủ lô 6886 Đánh sập chủ lô 6886, đây là cái giao diện chính của kênh mình Đây là giao diện chính của kênh mình mình đang làm và một kênh dưới này nữa thì mình đang phát hai kênh này cho anh em nhé đấy và còn hai cái kênh phụ dưới này đó là một kênh đánh sập chủ lô tứ quý sáu đánh sập chủ lô tứ quý sáu ở đây thì uh, um, lát nữa mình cũng đăng tải video của kênh à, sáu tám tám sáu lên các bạn nhé và đặc biệt ưu tiên anh em hãy đăng ký kênh 30 người đăng ký ở đây đánh sập chủ lô 6886 có 30 người đăng ký để anh em ưu tiên anh em hãy đăng ký kênh này thì để uh, uh, theo dõi mỗi ngày Đấy, cái kênh đánh chặt cái lô 6886 à, ờ, đã có 30 người đăng ký ở đây thì anh em xem thì đừng quên cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh các bạn nhá đấy còn à, à, ngày hôm nay thì chúng tôi xin chúc mừng anh em ở Zalo cũng như video chúng ta đã chiến thắng chủ lô con là con 29 và con 52 trên Zalo cầu VIP cầu kín của mình thì uh, chúng tôi cũng có thời gian ngâm ngâm cứu chốt số dài dài dài các bạn nhá thì anh em bí cầu loạn số thua tha nợ nần thì uh, để được uh, vào bờ thì nhanh tay chốt chốt số cầu kín của mình 0385 545 656 để được vào bờ các bạn nhé uh, ok chưa và để đến phần chốt số cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai thì mình sẽ chỉ cho anh em một số đường cầu phân tích cho anh em chơi vào ngày mai như sau. Thì ở ngày mai thì à, ngày hôm nay thì chúng ta ăn con 29 thì đường cầu ngày mai thì nó đã báo cho chúng ta đã báo cho chúng ta đó là cặp 15 51 các bạn nhá Đây mình chỉ anh em đây là con 8 này, ghép lên con 5 thì anh em đã ăn được con 58 các bạn này. Tiếp tục là con 9 ghép tới con 2 thì anh em ta đã ăn được con 29 thì theo đường cầu này thì con à, một ghép tới con 5 thì ngày mai chúng tôi sẽ bắt cho anh em xong thủ lô đó là con 15 51 còn độc thủ ngày mai sẽ là con 09 đó là tham khảo cho anh em chơi các bạn nhé kết trùng anh em vào không kết không trùng thì không nên vào các bạn nhé đấy độc thủ sẽ là con 09 cho anh em chơi đấy còn xong thủ 15 51 cầu phải nổ cho anh em vào ngày mai đấy cầu phải nổ cho anh em vào ngày mai các bạn nhé còn là cầu đề thì ngày hôm nay chúng ta đã bị gậy thì ngày mai chúng tôi sẽ nối cầu đề cho anh em đó là chạm đề ngày mai chúng tôi tiếp tục sẽ bắt cho anh em đó là chạm 4 và chạm 7 cho anh em đó là phần cầu đề các bạn nhé 47 vào ngày mai đó là phần cầu đi đấy trùng kết anh em vào không trùng không kết anh em không nên vào thì ngày mai là ngày lễ 30 tháng 4 chuẩn bị sang mùng 1 tháng 5 thì mình chúc cho tất cả cô dì chú bác anh em bạn bè đã và đang đồng hành xem video của kênh đánh sập chủ lô của mình một ngày lễ vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân một kỳ nghỉ lễ thật tốt đẹp thật thành công các bạn nhé chúc cho anh em ngày mai cuối tháng sẽ đại đại thắng đại đại chiến chủ lô ở trên video cũng như trên zalo cầu kín của mình các bạn nhé 0385 545 656 cầu phải nổ cho anh em vào ngày mai ngày lễ 30 tháng 4 trên Zalo của mình các bạn nhé Trên Zalo của mình thì mình đã nói là phí mình thu thì có một triệu trên một tuần thì anh em bí cầu nọ thố thua ra thì kết bạn Zalo cầu kín của mình để được vào bơ. và anh em xem thì đừng quên ủng hộ kênh nhấn vào kênh một nút like các bạn nhé một nút like ở góc phía tay phải và đăng ký kênh các bạn nhé Ok chưa một lần nữa kênh xin chào và chúc cho anh em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc các bạn nhé Xin chào tất cả mọi người